chào tất cả các bạn Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món cà muối sổi à, Như các bạn đã biết thì cà sẽ được làm rất nhiều món khác nhau Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm món cà muối sổi Một cách làm chắc chắn là sẽ rất là đơn giản và chắc chắn là thành công Các bạn hãy theo dõi video của mình nhé Nguyên liệu để làm món cà muối sổi hôm nay thì mình đã chuẩn bị ở đây là hai trái cà một quả chanh nếu mà không có chanh thì các bạn cũng có thể dùng giấm một củ tỏi và một trái ớt gia vị thì chúng ta sẽ gồm có là một ít đường một ít muối và một ít mì chính và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến hành là một cà muối sụn nhé à, đầu tiên thì mình sẽ cho ít muối vào bát nước trắng này nhá để khi mà mình thái cà ghém thì nó sẽ không bị đen ấy mình sẽ cho một ít nước muối vào đây bây giờ mình sẽ

khi mà mình thái xong thì mình sẽ cho vào bát nước này luôn nhé còn nó sẽ bị đen ừ, thì đây là bát cà ghế mà mình đã thái xong rồi nhá Giờ mình sẽ ngâm tầm 3 đến 4 phút để cho nhựa cà ghế nó ra hết nhá à, trong thời gian chờ đợi cà ghém ra hết nhựa thì mình sẽ bóc tỏi nhé tỏi thì tí nữa mình sẽ dập nhỏ cõi ra nhé đây thì mình ăn cay thì mình sẽ cho hai quả ớt tùy vào khẩu vị của các bạn nếu mà các bạn ăn ít cay thì mình sẽ cho một quả ớt nhé được tầm 3 đến 4 phút rồi Các bạn có nhìn thấy là nước của nó đã chuyển sang màu đục rồi Giờ mình sẽ đi đổ nước nhá nước rồi và mình đã cho tỏi và cho ớt vào trong đây rồi giờ mình sẽ tiến hành cho gia vị vào nhá mình sẽ cho một ít muối trước mình sẽ cho một ít muối mình sẽ cho một ít mì chính vào nhá à, sau đó thì mình sẽ cho một ít đường vào thì mình sẽ trộn lên nhé mình sẽ trộn đều lên để cho gia vị nó ngấm vào trong cả thì các bạn lại tiến hành trộn đều lên để cho gia vị của nó ngấm vào ok đây là bát cà ghé mà mình đã cho đầy đủ gia vị của nó vào rồi thì bây giờ mình sẽ ướp tầm từ 1 tiếng đến 2 tiếng càng lâu thì càng tốt càng lâu thì nó sẽ ngon hơn thì bây giờ mình sẽ đợi trong vòng 1 tiếng sau thì mình sẽ xem thành quả của mình hôm nay có thành công hay thất bại nhé Ừ, và đây chính là thành quả của mình sau một tiếng nhé Các bạn có thể nhìn thấy là gém của mình đã mềm đi rồi đúng không ạ? Trông rất là ngon đúng không? Ừ, món gém này mà khi bạn ăn kèm với cơm thì sẽ rất là ngon miệng Nhưng mà mình khuyên các bạn là không nên ăn nhiều gém tại vì nó rất có hại cho sức khỏe Nhưng mà lâu lâu mình thèm quá thì mình bữa thì cũng không có vấn đề gì vậy là ở video này thì mình đã giới thiệu thành công những các